Hello, hello everyone. Welcome to my channel. Let's go. Banana go. Banana này đánh dễ hơn banana. quả chuối đấy là được ăn to cơ Cofield Ui <laughs> Quá là nhiều tiền luôn Kim Đông Quân đấy nhỉ Còn đồng quân rồi tự chứ rồi nó đánh rồi That's the fort. ô nó gánh tiếp thôi đó cha Ô, chết rồi, chết rồi Ôi giời mạnh quá nha sao tấn công được như thế nhỉ quá mạnh luôn Después. Un oh, ticket. Hum. 세상에. prawie. Czekaj, you, buddy? So, uh, wait, Come on, come on. Yeah. Show her what you got. Yeah, yeah. We want to pay off. No, we need her to Xem có vũ khí gì mua được không? Thằng cái đắt này. Can I go watch the X-Files for a while? Thằng cái đắt thôi. That's kind of extreme. cái đất tiến này. Splendid. I am wrapped in darkness. don't suppose you'd like to play cards. Trời ơi, nó bắt phải đau loát à. So... No, no, no, no, not that. Okay.